đâu Chỉ khóc vì sốc, chỉ khóc vì không còn ai Hy sinh đánh đổi tất cả để đòi những từ những tình bàn tay Để khiến chị ác, để khiến chị khác, để trả chị sự cô đơn Thập tứ quý trả cho được nợ tình, nợ tiền, nợ người vô ơn Thấy chị xe được chung đường, giải nắng dần như nào ai lường Ánh mắt đôi môi càng con tim này hóa đá Ai đã nở vui giặc một đóa hoa Có những cơn sớm hồn phải trả giá Cho tất cả những gì mình đã gây cho khổ nhân than môi ai thấu cho tấm thân yêu đơn này mãi hình tôi soi đã làm đường đạt bước đừng dấu trên thôi thôi quên hết quên hết đi bao nhiêu nước mắt trên khóe mi còn may như thấu cuộc đời này đâu nên thôi qua cứ xin khép đi lúc thấy khi xưa đường chung đường dãy nắng dầm mưa nào ai lường ánh mắt đôi môi càng bẽ bàng tình đắm tình chim tình trai ngàn chót yêu chót thương chót dài khờ con tim mù quáng như cũng phai mờ yêu say yêu đắm yêu vội vàng bao nhiêu danh cũng đành vỡ tàn lúc thấy khi xưa đường chung đường dãy nắng dầm mưa nào ai The number.